Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình nhé Hôm nay mình sẽ mời mọi người về tới vùng nông thôn Xem phong cảnh ở dưới nông thôn các bạn nhé ờ. Những cái ngày nghỉ hè như này các bạn ạ Thì à, có những bạn hỏi mình là sao không cho những cái em đấy làm clip cùng mình Thì chia sẻ với mọi người là các em ấy còn phải phụ thuộc vào bố mẹ các bạn ạ còn nữa là các em trong mùa dịch này thì gia đình thường thường là không cho đi nên là mình chỉ có đi một mình làm clip được ừ, cho mọi người xem thôi mọi người xem được cái clip này thì hãy ủng hộ mình nhé thì uh, hôm nay mình sẽ không làm về ở trên thành phố nữa và mình sẽ về vùng nông thôn các bạn ạ cho các bạn uh, trải nghiệm ở dưới vùng nông thôn uh, yên tĩnh như thế nào các bạn nhé Nơi hôm nay mình đưa các bạn đến là một vùng nông thôn các bạn ạ Ở đây rất là yên bình Về mùa hè ngoài tiếng ve ra cùng với những tiếng mõ trâu kêu lách cách như các bạn cũng đã thấy thì phong cảnh thật là yên bình chỉ có ngoài những tiếng ve tự nhiên và những tiếng mõ trâu đã làm nên một âm thanh sống động ở một vùng quê các bạn ạ những ngày nghỉ hè, chúng tôi thường đưa nhau về dưới vùng nông thôn, ngắm và chiêm ngưỡng những cảnh thiên nhiên ban tặng. Rồi có cả những chú nhện răng mùng đã vẽ nên cho một nét đẹp của quê hương thật là sâu sắc và thật là sống động các bạn ạ. Cũng như nghị lực sống của con người trong mỗi chúng ta, trong mỗi hoàn cảnh, những cuộc sống khó khăn thì mình phải cố gắng vượt qua thông điệp của mình muốn gửi tới tất cả các bạn hãy trân trọng những gì mình đã có và phải biết bảo tồn giữ gìn cũng như mẹ thiên nhiên ban tặng cho mình những cảnh đẹp xung quanh ta và clip này của mình làm nên rất mong được mọi người và các bạn quan tâm ủng hộ Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loài hoa cỏ đầu trắng các bạn nhé. Cái loài hoa cỏ này thì thường có vào mùa hè các bạn ạ. Chúng thường mọc ở những bờ hồ, những nơi mà có nước các bạn. Loài hoa này trông rất là đẹp, đầu trắng như tuyết. Nhìn những cái bông hoa này cảm giác thật là mê man luôn các bạn ạ. Thiên nhiên ban tặng cho mình thật là những điều kỳ diệu và thú vị những loài hoa cỏ dại nơi đây cũng rất là đẹp Tiếp theo nữa giới thiệu đến các bạn một loài hoa màu tím rất là đẹp. Đây chính là dòng hoa mua các bạn ạ. Chúng mọc rải rác ở quanh bờ hồ, những nơi sườn đồi sườn núi. Nơi đâu cũng có loài hoa này các bạn nhé. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và chúc cho tất cả mọi người và các bạn có một sức khỏe dồi dào, luôn luôn mạnh khỏe. Thank you.